phải nói là hoàn hảo về ờ, nhà dáng khéo mà lễ phép tiêu chí cô là dâu là không được hộp chị này được cái ưu điểm là hồi xưa ở với bà nội bà nội già bà nội chỉ dạy bây giờ cô còn phải thua nữa luôn hả nó dáng khéo quá cô phải thua nữa <laughs> nhiều khi cô còn phải sợ nữa mình giờ lẽ mình lớn mình mới chồng mình bài con dâu mình nó dẹp hoài cô thì cô buôn bán rồi nhiều khi cô mệt quá để đó sáng mai về dẹp con nó nó dẹp tối nhà mình cũng phải ngán nó luôn <laughs> đi làm về quần áo nhà cửa bếp nút có nhiều khi con còn ở dơ nói về bếp nút lắng con luôn <laughs> nói quá quá thì nghe cũng khó tin nha. Dạ. thật sự quá ở với bà nội già bà nội khó lắm chỉ bảo từng ly từng tí thành ra nó về con cô Đấy, mới chơi được luôn cô tôi cũng à, xin chào à, mc à, đẹp trung niên <laughs> và mc xinh gái dạ cảm ơn cô <laughs> cô tên nguyễn thị a năm nay cô 69 tuổi cô đến từ thủ đức phường linh xuân dạ từ đó giờ cô sinh sống và lớn lên cũng từ thành à, đó luôn quê hương gốc gác của đó luôn còn dạ. đây là dâu cô dạ, dạ. dạ xin chào à. chú Huyền Linh chào MC Lê Lộc dạ. dạ em tên là Thúy Di quê em ở uh, Cà Mau ở cuối bản đồ Việt Nam á <laughs> em là dâu của uh, ờ, má út chị làm dâu của mẹ bao nhiêu năm rồi chị làm dâu mẹ được một năm rưỡi rồi ồ oh, mới đi thôi hả mới đi cô là muộn lắm <laughs> rồi cái ngày đầu tiên mà cô gặp dâu cà mau đó <laughs> cô cảm nhận thế nào cô bị sốc ghê lắm hả tại vì cô á thứ nhất là ảnh hơi thấp thứ hai là cô là người say xe mà từ đây xuống dưới cà mau cứ dâu cả vấn đề nhìn thấy hơi thấp hả nó hơi thấp đó con nhưng mà tại vì nó mang phúc cao <laughs> nhưng mà thôi cái lùng không quan trọng không quan trọng đúng dạ, rồi quan trọng cao thấp quan trọng nhưng mà ý mình cũng muốn dạ. có giàu nó cao nhưng dạ. mà dạ rồi gặp nó thì nói quê ở cà mau cô cũng hơi bị sốc cô lên xe là cô ói nhưng mà con mình nó thương cô, cô con cô ba mươi mấy tuổi rồi cô cũng có giàu sớm chút à. xíu để già rồi giữ cháu nội không nổi nhưng mà con trai cô ờ, có cao không trai cô cao thất 75 lăm trời <laughs> ơi vậy là cô gái này phải xinh đẹp cô gái này phải thật sự là đẹp từ ờ, gương mặt á đẹp trong tâm hồn thì con trai cô mới yêu cũng khoảng 2 năm thì con mới cưới nhưng mà về chơi này là số 1 rất là dáng khéo ta nói cái cái nết trên giới cái đẹp nhưng mà này không có xấu chỉ lùn <laughs> thôi <laughs> à. khi mà chị gặp mẹ chồng lần đầu tiên á chị ấn tượng điểm nào không? tôi thấy mẹ dữ <laughs> Dạ, em ờ, với ông xã thì quen được 7 ờ, năm Cái thời gian quen á thì ờ, gia đình không có biết Anh nhắc về chung với bạn bè thôi có dắt ra chợ tại má em bán ngoài chợ á cứ ngồi ăn đối diện má em bán đây nói má em đó nhìn đi sao nhìn thấy má khó quá thấy sợ <laughs> em nói ờ, ờ, nhìn lén cô nhìn lén nhìn lén dạ ờ, nhìn, nhìn ngoài sau lưng thôi nhìn sau lưng sao biết má khó dạ đang đứng bán ở ngoài chợ đó cái quay qua quay lại vậy đây cái nhìn lén lén nhìn cô à, thấy má má thối tiền nói chuyện khách hàng thành ra cô cũng đâu biết rồi lúc mà về làm dâu đó cô con dâu ờ, nấu nướng giặt giũ rồi chăm sóc mẹ chồng thế nào phải nói là hoàn hảo về nhà dáng khéo mà dạ. lễ phép tiêu chí con là dâu là không được hộp chị này được cái ưu điểm là hồi xưa ở với bà nội bà nội già bà nội chỉ dạy bây giờ cô còn phải thua nó luôn hả nó dáng khéo quá cô phải thua nó vì <laughs> khi cô còn phải sợ nó mình giờ lấy mình lớn mình mới chồng mình bài con dâu mình nó dẹp hoài cô thì cô buôn bán rồi nhiều khi cô mệt quá để đó sáng mai về dẹp còn nó nó dẹp tối nhà mình cũng thấy ngán nó luôn dạ. đi làm về quần áo nhà cửa bếp nút có nhiều khi con còn ở dơ nói về bếp nước lắng con luôn <laughs> nó ngọt hảo quá thì nghe cũng khó tin nữa dạ. thật sự rất hảo ở với bà nội già bà nội khó lắm chỉ bảo từ ly từ tí thành ra nó về với cô cái miền tây dễ được. thương luôn cô người miền tây dễ thương mà dân cà mau dễ thương vô cùng dạ. khi mà con dâu về đó thì mình cảm giác rằng là cô gái này hợp với điều gì của mình hả cô hợp rất là nhiều điều thứ nhất là hát karaoke năng nè thôi đừng hát karaoke <laughs> già rồi hát nổi đâu <laughs> ăn uống rất là hợp giải trí nè à, hai mẹ con giản vậy, hà tiện chi tiêu hà tiện lắm á dạ <laughs> để dành tiền sống vàng mà chưa đủ sống vàng nữa trời ơi Ê, thỉnh thoảng mẹ con ờ, đi chùa dạ đi chơi thích trồng hoa trồng kiển thì nhà cũng có hát đúng không có <laughs> này đam mê dân cà ao, mà ca giọng dạ. cổ bây giờ mình làm câu nào đó làm dạ. câu đi ca mình thôi nha đừng mất mát <laughs> ở nhà là má với em tập vợt rồi mà lên đây là má lại không chịu má ca chung à, xíu đi chung đi cho nó vui lâu đi. lâu mới có, dịp lên chương quá. trình đó em hát câu vòng cổ đi rồi em hát câu vòng cổ đúng rồi con hát vòng cổ đi thương nhau cao bộ làm đôi miên một lá trầu xanh thắm nở duyên cứ mỗi chiều về tán bụi chờ em còn quài dòng bóng người thương anh hứa với em khi nào mình nên duyên nên nợ thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng wow. hay quá quá <laughs> nguyên tây dạ, dạ cảm ơn chị vậy thì không biết là giữa hai mẹ con mình có cái điểm nào mà chưa hợp nhau không cô cũng có nhưng mà nó cũng không đáng kể dạ này là là mê ngủ mỗi lần đi đâu về cứ về sớm nha con thì tới tối mới chịu về cũng có phật ý nhưng mà cũng cũng tha thứ được dạ dạ còn điểm nào mà mình chưa hợp với mẹ nữa không chị cái gì không hợp với má thì nói luôn để À, về đúng. nhà không có dịp để nói đâu nha đó đó <laughs> má mở lòng mở lòng đó cứ nói đi ừ. đi thật ra là em thương má như là mẹ ruột vậy đó tại vì à, 10 tháng á, là em đã ở với bà nội rồi không có ở với mẹ ruột nhiều cái thời gian mà sống với mẹ ruột thì khoảng chừng vỏn vẹn 2 năm thôi tính luôn thời gian mà mẹ mang bầu rồi sanh em 10 tháng đó má thì cứ à, có những hành động rất là thân thương chăm sóc mình tuy là không có nói bằng lời nhưng mà em cảm nhận được nhưng má nói nãy có chuyện gì không hợp nó nói dạ, luôn để về nhà không, luôn không, không nói dạ, đó không dám nói á nói đúng là cô xem nói như gái tại cô không có con gái dạ rồi cô thích gái mà đẻ con trai không rồi lần này có bầu đẻ con trai luôn <laughs> thì hai người là cũng ờ, một tiếp người là phụ nữ của gia đình nên là thích dọn dẹp nấu ăn những người mà hợp nhau quá thì cũng ờ, ví dụ như em làm em sắp xếp ờ, chén đũa vậy xong cái không được vậy không được vậy sắp lại sắp lại cái má sắp lại không đúng đúng đúng sắp lại y con đi nè y gì con đi cái lần sau má lại sắp lại y giờ khác nữa của gì mà mẹ chồng hay là nàng dâu chỉ đạo nói vậy nói vậy nói về cô thua rồi hồi xưa mẹ chồng đình chiến nàng dâu à. hay nói câu đó mà giờ cô thua nàng dâu bây giờ đậu hàng nó bây giờ đậu hàng nàng dâu chỉ đạo luôn đúng không nó chỉ đạo nó gọi quá làm gì làm gì à, nó giờ là nó sắp xếp lại hết chen bác này kia sắp xếp lại hết bây giờ cô đầu hàng đó là đó à cái được cái nó rất là giỏi nó qua bên chợ mà cô bán nó qua nó phụ một ngay là người ta bên chợ ta khen nó lại dạ. con này nó giỏi cực kỳ của con con hôm nay là bao nhiêu tháng rồi dạ con được 8 tháng rồi vậy thì trong cái cách mà dạy cháu á cô hai mẹ con mình có hợp với nhau không cô quá hợp luôn ví dụ hồi xưa cha mẹ cho ăn cơm mà lúc cháu thì nhai nhai cơm bây giờ dạ. mình không có rồi ăn cơm lấy muỗng thò vào miệng ấy cái đường không cô không có thành ra đâu có nói gì phiền cô vừa nuôi cháu được cô cũng cô cũng tân lắm à, thành ra dâu đang chỉ đạo mà ờ, nó đang chỉ đạo cô mà <laughs> nhưng mà giữa mẹ chồng và nàng dâu thì ai chiều cháu nhiều hơn bà nội thì thương nhiều hơn tại vì à, cái thời gian em ở nhà với con thì ít toàn bộ trách nhiệm mà nuôi cháu dạy cháu rồi bây tắm rửa đâu là bà nội làm hết bây giờ nó cho cô thêm một chức nữa là chức chú em <laughs> à, bây giờ cứ ngày nào nó đi làm cô giữ em ngày nào nó xuống ca thì cô mới đi bán được thôi đôi khi mình nghĩ hình như mình <laughs> làm dâu nhưng mà nói nếu cô nói thì cũng khó tin nhưng mẹ chồng dâu không có gì mà xiềm khích với nhau mà không có gì mà, không hợp nhau nó thiệt sự là từ về tới nay cô nó không có gì mà phiền lòng không có gì phải buồn á ờ. vui suốt vậy đó mình cứ nghĩ là chắc có lẽ là mới hay sao chứ mới có năm mấy mới về sao không biết sao chính mới này mình mới giải quyết nè à, mới này là câu chuyện hết sức là quan trọng có những câu chuyện mới mà mình mình cứ giấu trong lòng rồi từ từ nó cũ nó cũ như nó vẫn động trong đó đến ngày nào đó nó mới là nguy hiểm còn bây giờ mới mình giải quyết liền thì nó thoải mái lắm có cái tật xấu này nè nói nhiều lần nha dạ. ví dụ cô đi bán bên chợ điện thoại thì để trong phòng phải nghe dạ. cô gọi về lấy đồ gọi không nghe cô phải miếng sơm chạy về lấy đồ hỏi xong nha tắt ngủ con ngủ con tắt điện thoại con tắt điện thoại về má con trúng gió hả mà bị cái gì à, sao điện về được đúng không phải khắc phục chuyện đó phải rầy chứ nói ngay liền rầy đó tại vì người lớn tuổi á ta có gì ta phải gọi con cháu liền nhưng có chuyện gì em đáng nhớ đối với mẹ chồng không em nhớ nhất là lúc mà em đi sanh á dự sanh của em là còn khoảng 10 à, ngày nữa mới sanh thì hôm đó đi làm về thì tối hôm đó là đã đau bụng rồi hoài tới sáng luôn chắc là nghĩ là gần sanh rồi mà vẫn đợi gần tới 4 giờ rồi cái đi ra thì lúc đó là má không có nghĩ là em sanh cho nên là vẫn chuẩn bị đồ đi bán thì em kêu ông xã là chở vô bệnh viện đi chắc em sanh đó em thấy em đau lắm rồi từ 4 giờ sáng xong tới 11 giờ trưa không có sanh được bình thường thì bác sĩ mới cho đi đi mổ mẹ em á thì ở xa mẹ em ở dưới cà mau lần thì em sanh mổ xong rồi nằm trong đó thì cũng à, không có mẹ cũng tuổi tới lúc xuống phòng hồi sức rồi cái à, má mới vô lúc đó là nhớ nhất luôn á thì lại mình nằm đó cái mình sao mà con xí cái trước đầu như xí nha tại vì cô làm đồ xong hết cô đi bán bốn năm giờ nó đi cô phải đi bán còn nha chồng chạy về xin 2 triệu nha <laughs> rồi à, má phải kêu mọi ba xuống giữ phụ chồng nha thiếu cái đó nha ờ, <laughs> thôi cô phải kêu mà chị dâu á à. thôi giờ chị xuống giữ giùm chứ giờ tôi lỡ đồ bán rồi thành ra phải chạy xuống giữ về xin 2 triệu giấu Chúng ta là má rất yêu thương con dâu nhớ từng chi tiết luôn về nhà thì ờ, mình ờ, ngồi đây mình, ngồi đây ăn thì má ngồi kia nhìn cứ ờ, nhìn nhìn coi thử ăn hết không má để đi hồi con ăn xong rồi con dẹp không cứ nhìn ngồi nhìn mà đâu có bới cơm hết đâu cái ca nước đá xong phải bỏ hết cơm vô đó nhí yếm xuống dọn dẹp rồi mình quen tay rồi với lại mấy cái ngày mà em xanh á thì không có ai ở nhà nên má má mua cho con hai cái bầu tài đi hai cái bầu tài về rửa chén với giặt đồ nghe lén mẹ má em nói với mẹ ruột tôi nói dặn tôi mua cái bông tai cho nó giặt đồ của chén mà tôi nói giả bộ tôi quên rồi tôi quên tôi không có mua để cho nó khỏi làm nên thương cái đó thương ghê lắm nghe đứt ruột à, nghe đứt ruột còn còn nữa đẻ đẻ ra nó mọc cái ăn cơm không dám ăn không dám ăn con ủa sao ăn cơm ít vậy con sợ mọc, trời con thưa con bú con cứ sợ mọc à, em uh, tặng quà cho mẹ chồng hay là tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng chưa em có tổ chức sinh nhật cho mẹ chồng một lần là lần đó là ảnh dắt về là chỉ giới thiệu là bạn thôi lần đó chắc là má biết rồi nghi, nghi rồi, coi như có sinh rồi, rồi. rồi nghe hơi gió là biết <laughs> ảnh ngày xưa giờ ảnh ấy xưa giờ là chưa bao giờ dắt bạn gái về mà lần này dắt về chắc chắn là má sẽ biết luôn khỏi giới thiệu má cũng biết rồi kỳ sinh nhật cô đó cầm năm tư nhỏ lắm nay 69 tuổi chưa có bao giờ có sinh nhật rồi. bữa đó con đi bán ở nhà tự nhiên thấy về bài ra bánh ủa làm gì sinh nhật ai à sinh nhật má anh nghĩ rằng là phải tổ chức sinh nhật cho má nhiều hơn nữa cô xưa nghèo khổ mà nhà quê đâu có biết sinh nhật quê đâu, như ở quận 9 đó giờ không quê. rồi nó sống ờ, nó quen rồi đó dạ. dạ. không hồi xưa tên cô là quê hôm nay ờ, có con trai của cô gửi thư ha kính gửi chương trình mẹ chồng nàng dâu chào hai mc huyền linh và lê lộc kính chào mẹ và chào vợ yêu con rất hạnh phúc khi gia đình mình được thêm một thành viên mới vui hơn là mẹ chồng nàng dâu giống như hai mẹ con quá là tâm đầu ý hợp chỉ có một đặc biệt là mẹ chồng thích thức còn con dâu thì thích ngủ vậy thôi xin à, cảm ơn ông trời đã ban cho gia đình một nàng dâu một người vợ tuyệt vời xin cảm ơn mẹ đã thương yêu và thông cảm cho vợ con tận tâm dạy bảo như con gái của mình xin cảm ơn ba mẹ vợ đã tặng cho con một người vợ như mong ước và cảm ơn vợ đã đem lại cái niềm vui cho gia đình ước mong sao cho tình cảm này sẽ được mãi mãi dài lâu tâm nguyện của con là sẽ cố gắng ổn định cuộc sống để mẹ đỡ phải vất vả an hưởng tuổi già vui cùng con cháu con cảm ơn nữa là dành cho chương trình đã tạo cơ hội cho mẹ chồng và nàng dâu có cơ hội giải bài cùng nhau kính chúc chương trình ngày càng hay hơn Dư Quang Trung chồng em á là ít nói ít nói lắm viết những cái lá thư này mình thấy hết hồn luôn bất ngờ <laughs> ghê luôn về hưu đi giữ gìn sức khỏe giống như là con trai nói nãy đó cuộc sống hai đứa nó cũng còn khó khăn dạ cô còn bươn à, chảy được cô phụ còn chị có mong muốn mẹ thay đổi điều gì không em chỉ ờ, mong muốn một điều á là mẹ luôn luôn vui khỏe sống về bản thân mình nhiều hơn rồi hai mẹ con ôm nhau nào đó dễ thương quá rồi cô cũng cảm ơn dạ. chương trình rồi chúc chương trình à, ha tốt đẹp càng ngày càng đi lên dạ khi nào lên chợ linh xuân thì cô cho ăn chạy chả giò chay dạ. nha thôi ờ, để cái tiệm cơm chay để nhớ ờ, Quyền Linh Lê Lộc nha Chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu chào đón hai mẹ con đến tham gia chương trình à, Xin mời cô giới thiệu về mình Xin chào khán giả, xin chào MC Quyền Linh, chào MC Lê Lộc Dạ Tôi tên là Nguyễn Thị Thanh Hương, năm nay 57 tuổi, làm à, nội trợ 57 yeah. trẻ quá nha. <laughs> À, à, có đồng điếu, đồng điếu giống Lê Lộc luôn. À, <laughs> cười rất là tươi luôn. Dạ, dạ xin mời chị. Chào quý khán giả, chào uh, chú Quỳnh Linh, chào chị Lê Lộc. Uh, con tên là Phạm Thị Thảo Uyên. Năm nay 29 tuổi và làm dâu của mẹ được gần một năm rồi ạ Gần một năm Gần một năm cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai thì à, cô cảm nhận về người phụ nữ như thế nào dạ lần đầu tiên á là bé về nhà chơi á thì à, chồng của nó chưa có giới thiệu là bạn gái à. thì mình thấy cũng hiền cũng dễ thương xong mình hỏi mà về nguyên một đám luôn xong mình không có biết đứa nào cái mình hỏi ủa hùng mày có bò rồi hả cái nó nói chưa con chưa có bò nó đứa nào đâu mày chỉ tao coi coi <laughs> thôi bí mật bí mật <laughs> tụi nó quen lâu lắm mới cưới À. à. được 7 năm á wow <laughs> lúc đó mà con trai mình nó hé lộ người bí mật á dạ. cô thấy cô con gái như thế nào thì ờ, đến lần sau á thì nó về á thì hôm đó mùng 8 tháng 3 xong rồi cái con trai mình dắt về cái nó có tặng cho mình một cái chậu hoa cái con trai giới thiệu mẹ uyên nó khéo tay lắm á nó làm hoa nó tặng mẹ tự nhiên mình thấy mình xúc động nó ủa vậy là bồ mẹ hả dạ <laughs> có tình cảm ngay dạ. bắt đầu từ cái chậu hoa mà cô con dâu tương lai làm ha dạ. thấy chưa những cô con dâu á mình nhớ khi về nhà mình đừng có mua gì mà người ta làm sẵn mình tự làm đi mình tự làm có đôi khi nó không đẹp lắm đôi khi nó không xuất sắc lắm dạ. nhưng ở đó nó trọn cái tấm lòng cái tấm lòng dạ, của cô dâu tương lai dành cho mẹ chồng điều đó sẽ xúc động rất là nhiều dạ cho em hỏi chút xíu là cái ngày đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng chị ấn tượng điều gì không dạ lúc uh, lần đầu tiên em gặp mẹ em á, là đi chơi với một đám bạn mà hôm đó là uh, cũng đêm 30 rồi cũng giống như là xuống nhà ăn tách niên vậy đó à mẹ em cũng ngồi chơi chung thấy ờ, em em trai của chồng á mà cứ ngồi ôm mẹ theo ne ồ à <laughs> cái uh, mẹ cũng vui vẻ mà lúc đó thì thấy mẹ uh, tươi lắm rồi mẹ uh, hiền dạ, lúc đó là em chỉ ấn tượng với hình ảnh là trời ơi cậu con trai này sao mà học lớp 5 rồi mà cứ ôm mẹ y như là con nít vậy đó rồi lần sau ôm mẹ dễ thương lắm rồi à, mẹ lớp 5 ôm mẹ bình thường em có thấy những đứa con mà 50 tuổi ôm mẹ chưa dạ lúc đó là giống như là em cảm thấy là ở nhà thường với bố mẹ em là hơi cọ hụt một chút nên là không có con cái ít thể hiện tình cảm với ba mẹ à. lắm ừ. rồi lúc mà thấy cái hình ảnh của bên nhà chồng á thì mình lại thấy là ồ ờ, mẹ tình cảm quá đúng rồi càng ôm nhau càng tình cảm á rồi cái ngày làm dâu đầu tiên á thì con dâu có ờ, tỏ vẻ phục vụ mẹ chồng gì kia không không nói chung là vì quen lâu á à. nên là bé cũng hay về nhà mình chơi thế là thành ra nó cũng thân thiện cái tới ờ, chừng mà về làm dâu á thì cái bữa đó là chắc là bên nhà ba má uyên có dặn là sáng con phải dậy sớm nha nấu nước pha trà rồi quét sân quét nhà rồi này kia cái tự nhiên thấy mới có 5 giờ cái lo dậy làm rồi mà nhà mình thì 6 giờ sáu rưỡi mới dậy cứ dậy cái mở đèn rồi làm từ trên lầu làm xuống cái qua bữa sau của mình nói con không phải làm nhà này khỏi khỏi làm gì hết đó bảy <laughs> giờ dậy cũng được <laughs> mở đường cho con dâu ha dạ. rất Thời là thoải mái đó, hả dạ. rồi nấu nướng sao cô dạ cô nấu <laughs> dạ con bụng lắm con không biết nấu ăn không biết nấu gì hết á à, nói chung là ở nhà thì cũng biết làm sơ sơ mấy món gia đình thôi nhưng mà qua bên nhà mẹ thì mẹ nấu ăn cầu kỳ lắm mẹ kêu là nấu ăn là phải đặt cả tâm huyết vô con à ừ. cho nên là về bên nhà là con không dám nấu ăn luôn á mẹ nấu ăn ngon quá con nấu ăn không có được con con cũng thử rồi cũng cố gắng hai ba lần mà thất bại hoàn toàn <laughs> nói chung là mẹ nói đúng á nấu ăn là phải đặt hết tâm huyết của mình vào đó bữa nào con thử chỗ tay con làm một bữa đừng để mẹ làm gì hết kệ nó tới đâu hay tới đó cứ làm thử xem một lần làm rồi anh con... lên anh được rồi. không dạ không được ba ba có một lần duy nhất mẹ à, đi lên nhà dì ở trên sài gòn á ừ. thì hôm đó ở nhà con có nấu ăn con có làm món thịt chiên nữa mẹ cuối cùng được chú dũng khen à, chứ à. ba mẹ không có khen con nghĩ là khách tới á khách thì tại người ta khen ấy thôi tại lâu lâu người ta mới tới lâu người ta mới tới người ta chê với mẹ nói chứ cái này con dâu chị làm á thử đi ngon dữ lắm mà thiệt tình là chưa có ăn mà cứ cứ, cứ khen vậy đó nếu như bữa đó cô nói tôi mới mua ở ngoài ăn thử coi có ăn được không <laughs> ta sẽ nói cho nghe lúc đó ta mới nói thiệt <laughs> nhưng mà hai mẹ con mình cái thời gian gắn bó trước khi cưới nó cũng là, rất là lâu 7 năm trời luôn ừ. dạ. rồi à, hai mẹ con mình chắc cũng có nhiều điểm hợp nhau lắm đúng không hai mẹ con có một sở thích là thích chụp hình chắc về nhà ông ngoại là coi như là góc nọ góc kia hai mẹ con chụp hết chụp uh, à, áp hả <laughs> dạ không chụp bình thường rồi từ từ chồng con chuyện sau <laughs> rồi còn chung sở thích gì nữa không cô khóa lên phay lên phay hả hai mẹ con có like comment tương tác với nhau dạ tương thì, tác luôn. <laughs> thì chụp hình rồi thì phải đăng phay để đăng khoe dạ. với người ta nhưng mà facebook nó hay cái là nó là nơi để chia sẻ dạ khi mình vui mình buồn mình có thể viết lên mà mình không cần nói qua mẹ ừ. dạ không biết chị có hay như vậy không tại vì chồng em á là cái người mà không có thích facebook à. chồng em kêu là trời ơi lên đó cái gì cũng nói rồi nó kỳ cục quá à. ừ. không có cái gì riêng tư hết cho nên là lúc mà cưới về là dặn chuyện nhẹ là không có được đăng nhưng mà có một lần á là giống như hai vợ chồng đang giận nhau à. xong rồi hôm đó cái ờ, em có hơi mệt em em mới đăng lên phay á em biết chắc là thể nào là chồng em không lên nhưng bạn bè của chồng á sẽ lên yeah. Dạ. mà không ngờ là mẹ lên trước thế là mẹ điện thoại mẹ hỏi chứ ủa rồi con này sao con đi làm sao xong rồi á thì mẹ điện cho chồng chồng lúc đầu á thì chồng cũng điện thoại hỏi coi là sức khỏe như thế nào có đủ sức khỏe để đi làm hay không ừ. hay có cần rước về không rồi cuối cùng về nhà tối á là anh làm mặt giật tại sao đã dặn rồi <laughs> mà vẫn còn vi phạm mình uh, hợp nhau về thời trang không dạ thời trang thì chắc là mẹ xì tin hơn con mẹ có mắt thẩm mỹ hơn con con thì con thích mua đồ trên mạng nhìn cái đồ đó ở ờ, cái máy này dễ thương quá mua về nhưng mà mẹ chê mẹ kêu trời cái này nhìn lú lắm cái này con mặt không có đẹp cho nên là mỗi một lần mua gì là cứ phải ờ mẹ ơi cái này mẹ thấy sao Và ví dụ mẹ kêu là ờ đẹp là mua cái lần á nó tự tự ý nó nó đặt hàng ở trên mạng á xong nó đem về bốn bộ đồ mà để mặc bầu rồi sao xanh rồi nữa cái tự nhiên mình thấy nó nó đưa ra ừ, sao con mua gì mà sến súa dữ vậy con <laughs> thôi con cất đi con đừng bận cái đến nói chứ ủa mẹ cái này mặc đạo bầu với sao xanh luôn thôi để sao xanh rồi con bận trong thằng quá <laughs> con đừng vậy. <laughs> con cứ mặc đầm cho mẹ là mẹ thấy đẹp rồi hồi mẹ xì tin ghê sao ừ. lúc mà em có bầu á cái ấn tượng là chắc lúc đó được chừng gần 4 tháng ha mẹ ha à. cái ờ, mẹ hỏi chứ ủa sao bữa nay rồi vẫn chưa mua đồ bầu kêu chứ con thấy bụng con chưa bự mẹ con còn mặc mấy bộ đồ này được mẹ kêu chứ thôi đừng để mẹ đưa đồ cho cái mẹ đưa đưa đồ bầu của mẹ <laughs> dạ đồ bầu mẹ em ờ, chắc từ năm 2000 mẹ ha ừ. hai ừ. 2001 là 2001 là sao à. cái cái mẹ đưa ra mẹ đưa cái tủ đồ bầu của mẹ ra mẹ cho lựa là à, bọn này bọn này cái em cũng lựa lựa được bốn bộ À. thì lúc đó mặc giống như là đồ cô ba sài gòn vậy đó <laughs> không nhưng mà nó cũng dễ thương rồi ngoài cái chuyện mà hợp nhau thế mình có chuyện gì không hợp đúng không cô thấy hình như không hợp là chưa có chưa nói có. chung là mình á là mình ý nghĩ như vậy vì mình có hai thằng trai và mình thấy là à. người ta sanh con ta cũng cực khổ mấy chục năm trời giờ người ta giao cho mình thì mình cứ nghĩ nó như là con gái mình đi thì cái gì không biết không nên không phải thì mẹ bày rồi cái gì mà mẹ không ưng ý thì từ từ mẹ nói ra nó nói ra thì nó hiểu nhưng mà được cái ngoan lắm nói cái gì cũng vâng lời có bao giờ cô la lần nào chưa có la luôn la lớn không mở cửa một lần nó giận chồng nó <clears throat> xong vô nằm trong phòng nó úp mặt khóc ở trong không ăn cơm xong mẹ đập cửa phòng con ra mẹ biểu ngay ra đây cái ra thấy khóc việc gì mà khóc tại sao khóc ở nhà này ai ức hiếp con nói nói cho mẹ nghe nó xong nói không ai ức hiếp hết Ủa không ai ức hiếp Tại sao khóc đi xuống ăn cơm nghe. con chưa muốn ăn mẹ con ăn con phải ăn con đang có bầu con đang có bầu đó thế là chạy xuống ngồi mà nước mắt vậy nè ăn mà nước mắt trang cơm nữa nhưng mà mẹ phải dọn ra mẹ ngồi đó bắt ăn một chén nửa chén thì cũng phải ăn xong mà mới được lên rồi sau đó có tâm sự với mẹ chuyện gì xảy ra không có nhưng mà <laughs> nói là nó giận chồng nó vậy đó à. không ở nhà là coi như là chuyện lớn chuyện nhỏ gì cái gì con cũng nói với mẹ con hết thì mẹ chồng thấy trước mẹ mẹ luôn đó. mẹ cũng gần gũi mà thân thiết đó ừ. ở nhà mẹ con là coi như là có biệt danh là mẹ hương xì tin mà về hương tin mà có hát karaoke chung không hai người không uh, hát chung bài thì không có nhưng mà có ví dụ đến nhà ai chơi mà mở karaoke á thì mẹ hát bài cùng mẹ còn con hát bài của con con hát bài gì <laughs> cái gu âm nhạc của con là cập nhật còn chậm hơn mẹ con á mẹ con là nhanh lắm <laughs> trời ơi nãy giờ dạ. em tưởng là mẹ chị là thuộc bolero rồi chứ không bốn mẹ lắm. em là trời ơi bốn chữ lắm luôn hả à. bây giờ là để mẹ nói cho mà nghe trời ơi quá dữ <laughs> hát luôn hát luôn ơi được không cô con thích bài đó vì, lắm luôn á còn rất trẻ hả ờ. ừ. mà vì mỹ thích đi chơi mà ờ <laughs> giờ mình hát cho đệ trung nào ngại quá ngại nó đâu gì đâu mẹ em là bình thường á là không nhạc có hát chay à. phải có nhạc rồi mới hát giờ là sóng gió bạc hận nè <laughs> yêu em dạy khờ <laughs> Ờ. à, không mà ờ, mẹ chồng ờ, rất là xì tin thật luôn á dạ với mẹ chồng này thì thật sự chú nói con với mẹ nên trao đổi thoải mái hơn nữa dạ rồi sắp có em bé rồi bây giờ mình à, mua sắm đồ cho em bé thì mẹ chồng mua hay là con mua lúc đầu á thì con với chồng hai vợ chồng cũng ra shop gần nhà mua mua về xong mẹ kêu trời ơi những cái này sao mà mắc vậy ừ, rồi hả con mua nhiều vậy cái này đâu cần mua nhiều đâu ừ, cuối cùng mẹ kêu là thôi để đó mẹ mua bắt đầu mẹ lên sài gòn á mẹ mua đồ trên này mẹ đem về thì cũng thấy cực cho mẹ ơi hôm nay thì à, chồng con có gửi một lá thư dạ thì chú linh à, là người đưa thư ủa đâu rồi chồng mà nói gì đây à, gửi chương trình mẹ chồng nàng dâu tôi tên là nguyễn đình hùng dạ à là con của mẹ Hương và là chồng của Uyên. Thông qua chương trình, tôi có đôi lời gửi mẹ và vợ của tôi. Dạ thưa mẹ, con cảm ơn mẹ đã chăm lo cho gia đình con, cho vợ chồng con. Từ khi gia đình mình có thêm thành viên là vợ con, con biết mẹ à, đã thêm vất vả và vợ con cũng hơi vụng dại một chút xíu mong mẹ hướng dẫn và chỉ bảo thêm con lúc nào cũng mong mẹ khỏe mạnh sống vui bên gia đình mẹ nhé gửi vợ anh rất vui khi thấy em và mẹ hòa thuận với nhau không có một khoảng cách giữa mẹ chồng và nàng dâu anh mong rằng vợ bớt hậu đậu dạ và cố gắng học hỏi nội trợ cùng với mẹ dạ anh à, hay nóng tính một chút xíu hay lớn tiếng chút xíu à, làm vợ hơi buồn nhưng thực tâm lúc nào anh cũng yêu thương vợ cả mong em và con khỏe mạnh mẹ tròn con vuông yeah. Dạ. yêu mẹ yêu em yêu cả nhà mình cái thời dễ thương ha cảm ơn uh, mẹ chồng nàng dâu ngày hôm nay rất là nhiều bây giờ hôm nay á là mình mong muốn thay đổi điều gì mình cứ nói với nhau đi thôi mẹ cũng muốn con á là cứ như vậy mẹ con mình cứ vui dạ. cứ thoải mái như vậy còn sau này mẹ nói sau này nhiều năm nữa nếu mà mẹ có cái gì mà con không có vừa ý á con cứ dạ. thoải mái nói mẹ không có giận đâu <laughs> dạ à, con thì con mong là lúc nào mẹ con mình cũng vui vẻ rồi ờ, sau này thì mẹ dạy con nấu ăn nhưng mà <laughs> phải dạy con từ từ nha à, con ừ. học chậm lắm á à. <laughs> chậm lắm hả mẹ dạ. có học là được rồi dạ. hai mẹ con ôm chặt lấy nhau nào dạ. để một kỷ niệm gửi tặng gia đình chúc gia đình sức khỏe hạnh phúc và bình an dạ yeah. Dạ.